và các bạn, trong kinh Đức Phật dạy, cúng dường cho 100 người ác ăn không bằng cúng dường 1.000 người thiện ăn. Và cúng dường cho một dường cho một vị thánh tu đà hoàn ăn, bởi vậy cho đạt được phước báu vô lượng, hiểu được công đức phước báu của việc cúng dường chúng tăng tu hành thanh tịnh. Tức ngày 20 nhân đoàn lễ ngũ bách gia đại diện cho các Phật tử cùng nhân dân sắm sửa vật Đức Tăng Ni và hiện tại thì đúng có mặt tại rừng Thiền Tăng đang thong dong các quý chương trình bách danh Apple. ta đu nành tay phước báu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Kim Dung dân dâng lời tác bạch thỉnh sự cúng dường ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý Phật tử theo lời bạch thỉnh Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu chư tôn đức tăng được sự của cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa. Trong câu lạc bộ Cúc Vàng nói riêng và nhân dân Phật tử có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch chúng con kính bạch trên chư tôn đức tăng nương lòng từ bi thương tưởng của sư phụ cùng chư tôn đức tăng nhân kỷ niệm ngày vía đức quán thế âm bồ tát 19 tháng 2 âm lịch phật tử chúng con được sư phụ cùng chư tôn đức tăng chỉ dạy hướng dẫn cho tu tập 3 ngày đàn lễ ngũ cách danh thực hành lễ 500 lễ hồng danh công hạnh của đức quán thế âm để sám hối tăng trưởng công đức hồi hướng tiêu trừ bệnh tật thọ mạng kéo dài tín tâm cùng hoan hỉ chúng con xin thành kính ân đức trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng đã cho chúng con tháng này kính bạch chư tôn đức tăng được sự hướng dẫn từ cô chủ nhiệm câu lạc bộ con đại diện cho hàng phật tử trong câu lạc bộ nói riêng cùng nhân dân Phật tử thực hành lời dạy trong kinh, thành tâm sắm sửa vật thực trai nghi, đặt bát cúng dường trên chư tôn đức tăng, nhân đàn lễ ngũ bách danh. Chúng con cầu thỉnh trên chư tôn đức tăng hoan hỷ chứng minh và lạc thọ cho nguyện mang công đức từ sự tịnh tín cúng dường này hồi hướng về quả vị vô thượng bồ đề và hiện tại hồi hướng công đức phước báu khiến được tiêu trừ nghiệp chướng bệnh tật được giảm trừ gia tăng tuổi thọ và hồi hướng nguyện cho chư vị chư thiên chư thần và các chúng sinh trong cõi tâm linh mà gia đình chúng con đã thỉnh mời được lương tựa tam bảo chư tăng nghe học lời phật dạy được an vui giải thoát và gia hộ cho gia đình chúng con được bình an chúng con cũng xin nguyện cầu chư tôn đức tăng được mạnh khỏe, tu hành sớm vào thánh quả, giữ gìn chánh pháp và hoàng dương giáo pháp Phật, cứu khổ cho chúng sinh, làm phước điền tối thượng cho chúng sinh. Chúng con thành kính cầu thỉnh trên chư tôn đức tăng từ bi hứa khả chứng minh nạp thọ và chú nguyện cho các sở nguyện thiện của chúng con sớm được thành tựu để chúng con được ân Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Lành thay các cung kính cúng dường phước báu sức khỏe và thọ mạng sắc đẹp cùng tài sản trí tuệ sẽ phát sinh đến người nguyện cho các thí chủ được như lời bạch các thí chủ cùng các chúng trong cõi tâm linh mà các thí chủ đã thỉnh về được hưởng ân phước từ nơi tam bảo từ nơi chúng tăng như sở nguyện của nhau tu tập kết duyên pháp nữ cùng nhau tu hành cầu vô thượng cả các phước báu này sẽ phát sinh tới các thí chủ nguyện ngày an lành ngày đêm sáu thời thường an lành trong tất cả thời thấy an lành nguyện chư 啊。 nguyện cầu tự sự cúng dường của chúng con <clears throat> chúng con xin được đầu thành đảnh lễ tri ân trên chư tôn đức tăng tam bái nam mô phật Những bậc tu hành đang tiếp nối bước chân của chư Phật. Lành của quý Phật tử. Lành này nguyện cầu cho Phật Pháp. Người nhà nhà đều được an vui hạnh phúc. Chương trình đặt bát cúng dường danh tại rừng thiền xin được khép lại tại đây. Tham gia buổi sớt bát ngày hôm nay cũng như thân tâm thường an lạc dưới ánh sáng tử quang của mười phương chư Phật. Kính thưa quý vị, vào lúc 19 giờ nay, buổi lễ được phát trực tiếp trên các kênh Facebook Câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, Phạm Thị Yến Phạm Thị Yến, Tâm Chiếu Hoàn Quán Phạm Thị Yến.com Xin mời quý Phật tử cùng